Xin chào tất cả các bạn, hôm nay bên cửa hàng shop nghe lén Trần Anh sẽ lại giới thiệu các bạn một cái sản phẩm cực kỳ là mới nó mang tên X10 các bạn nhé Đây là sản phẩm ờ, cực kỳ là mới là các bạn này thì nó có cái chỉ số trúng nước này nó có cái định vị chuẩn xác 100% này cùng kèm theo là chức năng nghe lén ghi âm rất là bình thường các bạn nhé rất là bình thường như những cái sản phẩm khác nhưng mà cái cái này nó có chỉ số trúng nước này có thời lượng pin tốt này và cái định vị của nó là chuẩn chính xác 100% luôn đây thì bên trong này các bạn này cái này nó nó có miếng lâm châm này lâm châm dài các bạn nhé à, dây cắp sạc này và sách hướng dẫn sử dụng này thì cái lâm châm này ví dụ các bạn có nhu cầu các bạn sử dụng đến lâm châm thì các bạn dán về thôi đây trang bị cho các bạn bằng dính hai mặt đây rồi thì các bạn chỉ cần dán vào đây còn cái còn cái lâm châm này thì các bạn khỏi phải lo về cái cái độ bám của nó là cái lâm châm này là lâm châm siêu dính các bạn nhé lâm châm siêu dính đây các bạn này các bạn này các bạn cậy này thấy không ấy các bạn cậy đã à, lâm châm này là lâm châm siêu dính các bạn nhé các bạn phải lấy sức các bạn mới cậy được thì cái này ví dụ ờ, lâm châm này các bạn có nhu cầu ngụy trang bằng lâm châm thì các bạn dán vào thôi còn không các bạn cứ để thông thường như thế này cho tôi để mà chúng ta tiết kiệm được cái tiết diện đây ví dụ chúng ta dán thêm thì nó sẽ dày thêm khoảng 0,5 phân nữa thì ờ, các bạn không có nhu cầu thì các bạn cứ để không trơn thế này cho mình thôi các bạn để vào trong xe ô tô hay là cốp xe máy rồi thì là cái vị trí nào nó không cần bám hút thì các bạn cứ để trơn như thế này thôi thì đi vào sử dụng cái sản phẩm này các bạn nhé đây sản phẩm này thì gioăng cao su rất là chặt này thì các bạn có thể yên tâm về cái chỉ số chống nước của nó các bạn ví dụ có đi mưa hay là rửa xe là chúng ta chúng ta yên tâm luôn nhé thì để sử dụng cái sản phẩm này các bạn chuẩn bị cái sim 3G 4G nhà mạng lào thì các bạn tùy chọn nhé và cái cái sim của nó sẽ là sim sim cỡ chung các bạn này ví dụ này sim như thế này là là cỡ to nhất này bên trong ờ, của cái này là nhỏ là cỡ nhỏ này thì chúng ta sẽ sử dụng cái khay sim cỡ chung các bạn nhé đây các bạn này cái lá đồng chúng ta sẽ ngoảnh vào bên trong này rồi các bạn ấn xuống rồi các bạn ấn này tách một cái tiếng tách một cái này đèn báo sáng lên là đã tiếp nhận sim và đồng thời cũng là đã khởi động thiết bị lên các bạn nhé thì các bạn vào sử dụng này điện thoại thì các bạn sẽ tải cho mình cái phần phần mềm mang tên là am chip các bạn nhé đây thì phần mềm biểu tượng phần phần mềm đây biểu tượng phần mềm này biểu tượng phần mềm là ăn chip các bạn nhé thì các bạn uh, tải thì đây ví dụ cửa hàng app store hay là ch play thì các bạn vào này ví dụ các bạn đánh này ăn chip này an này ship này các bạn đọc là thì các bạn viết thế nhá đấy thì cái đây các bạn sẽ tải phần mềm này cho tôi tôi tôi đã tải sẵn rồi thì bây giờ đi vào sử dụng này và sử dụng thì nó sẽ có cái mã sản phẩm ở đây thì các bạn đánh vào này hàng trên là mã sản phẩm này các bạn đánh mã sản phẩm cho tôi nhá đây, tôi sẽ đánh này mã sản phẩm này Rồi, còn mật khẩu thì mặc định từ 1 đến 6 các bạn nhé. Các bạn vào, các bạn đăng nhập này. Các bạn à, đăng nhập thì các bạn có thể là tích vào cái nhớ thông tin này để lần sau chúng ta vào chúng ta sẽ không phải chúng ta sẽ không phải à, đăng à, bấm lại cái cái mã sản phẩm và cái mật khẩu nữa các bạn nhé, nó sẽ nhớ lại. Đấy các bạn new, à, các bạn new mật khẩu vào cho mình này như mật khẩu từ sau sẵn chúng ta sẽ sẵn vào thôi thì cái sản phẩm này cái định vị của nó rất là tuyệt vời các bạn nhé định vị định vị thì cực kỳ là chuẩn xác thời lượng pin rất là khỏe đây nó sẽ báo thời lượng pin ở đây này xe đang đứng im này cái xe này nó sẽ là biểu, biểu tượng của thiết bị các bạn nhé xe đang đứng im này thời lượng pin 75% này rồi tốc độ 0 km trên giờ đang đứng im này ví dụ xe di chuyển là nó sẽ báo cả tốc độ luôn cho các bạn nhé và bây cái sản phẩm này á thì đây ví dụ ờ, các bạn này, bấm này bấm lên nó sẽ hiển thị lên cái vị trí xe này nó sẽ gần đường gì này gần nhà nhà hàng gì này gần số nhà bao nhiêu này rất là cụ thể cho các bạn nhé và cái này nó sẽ tự động làm mới trong vòng 15 giây liên tục ví dụ hết 15 giây nó sẽ sẽ lại làm mới cái làm mới để cập nhật vị trí liên tục cho các bạn xem nhé ví dụ chúng ta xem thế này là xe nó cứ đi đến đâu là nó sẽ tự cập nhật này cập nhật trên góc trên này này đấy và khi các bạn đã thấy cái thiết bị là cái hình sen này nó đang ở vị trí nào chúng ta có thể cần đi đến thì các bạn bấm vào chỉ đường cho tôi thì cái sản phẩm X10 là cái sản phẩm phát triển từ X8 X9 nên các bạn nhé thì nó sẽ là cái sản phẩm có chỉ đường Google Map chứ không ờ, như cái sản phẩm X8 X9 là sẽ không có các bạn nhé thì nó sẽ chỉ đường đến tận nơi cho các bạn ví dụ các bạn bấm bắt đầu này nó sẽ chỉ này chỉ này ví, ví dụ cái sản phẩm này nhá cực kỳ là chuẩn xác nhưng mà nó sẽ nó sẽ vẫn có ghi là có quảng khách ví dụ cách nhau độ mấy chục mét thì lúc nào nó cũng sẽ có bởi vì cái sản phẩm này nó sẽ là chọn một cái vị trí dễ tìm cho các bạn chứ không phải là là nó nó đứng ở cái vị trí không tên để nó báo cho các bạn nhé các bạn nhé thì bác các bạn yên tâm về cái vấn đề là cái định vị của cái sản phẩm này là cực kỳ là chuẩn xác là dẫn đường đến tận nơi cho các bạn luôn này đấy thì uh, ngoài các bạn này ngoài những cái tính năng trên thì chúng ta có thể là xem là xem ờ, có cái lịch sử này lịch sử di chuyển này các bạn này các bạn ờ, ví dụ ờ, trong ngày hôm đấy này sáng các bạn thiết bị nó di chuyển rồi thì tối về các bạn xem này ví dụ lịch tìm kiếm này thì nó ra cái lịch sử nhá còn cái sản phẩm của tôi là chưa đi đâu cả cho nên nó sẽ không có lịch sử ở đây và các bạn có thể chọn nhé chọn cái ngày tháng hoặc là khung giờ các bạn có thể tùy chọn ở đây nhé ngày hôm qua hay là ngày bao nhiêu là các bạn có thể tự chọn ở đây nhé nó sẽ lưu lại các bạn trong tầm 15 ngày nhé các bạn nhé thì các bạn có thể là thoải mái là các bạn kiểm tra lại thì tiếp theo là cái hàng rào điện tử cái hàng rào điện tử này có nghĩa là là cái thiết bị này nó chúng ta sẽ đặt vùng bán kính cho cái sản phẩm này ví dụ chúng ta để cái sản phẩm này ở nhà và chúng ta sẽ khoanh vùng trong vòng 100 mét cái xe máy của chúng ta chẳng hạn thế đi tôi cứ ví dụ là cái xe máy đi thì các bạn sẽ cái xe máy đấy cùng với cái thiết bị đã gắn trên xe máy rời khỏi cái bán kính 100m này nó sẽ báo động về điện thoại cho các bạn này sẽ báo động các bạn nha báo động liên tục cho để cho các bạn biết là cái thiết bị đã rời khỏi cái bán kính chúng ta chọn thì cái chọn bán kính thì các bạn nhìn đây ở trên này có dấu trừ và dấu cộng này các bạn bấm lên này 100 này thành 200 này 200 thành 300 mét này đây các bạn này các bạn có thể chọn nhé chọn cái bán kính các bạn, tùy ý các bạn nhé à, các bạn có thể chọn là bạn này đây, trừ bên này cộng bên kia đấy các bạn có thể từ chọn bán kính nhá đấy thì nó sẽ báo báo động về điện thoại cho các bạn này rồi cái tiếp theo nữa là ngoài cái cái định vị chuẩn xác có thể dẫn đường và các bạn các bạn có thể là xem được lịch sử di chuyển và cái hàng rào bảo vệ của các bạn này, hàng rào điện tử này. Chúng ta có thể khoanh vùng này thì chúng ta cũng có thể là nghe lén ghi âm được. Thì để nghe lén ghi âm thì các bạn đây. Các bạn này, các bạn thoát ra này. Các bạn vào cái phần cài đặt ở đây cho tôi này. Cài đặt này. Đó, phần cài đặt các bạn vào admin number này rồi các bạn bấm cái số điện thoại cầm tay của các bạn này rồi các bạn bấm xác nhận này đấy thì uh, các bạn sớm bấm xác nhận xong này muốn vâng, mắt sắc bạn nhận xong này ví dụ các bạn ờ, muốn gọi đến để cho các bạn nghe nghe lén ghi âm này thì các bạn phải nhớ số điện thoại trên nhé các bạn phải nhớ cái số điện thoại mà các bạn đã lắp trên cái thiết bị các bạn nhé các bạn gọi đến này nó sẽ không có một tiếng động gì các bạn nhé tự động trả lời chỉ một mình chúng ta biết thôi alo Alo, tôi sẽ để xa ra để cho nó đỡ kêu các bạn nhé. Hai thiết bị để gần nhau thì sẽ rất là dẻo. Alo, alo, alo, alo, alo, alo, alo, alo. Đấy các bạn nhé. Đấy thì các bạn ờ, ví dụ các bạn có muốn ghi âm thì các bạn à, nghe được tiếng gì thì các bạn ghi âm thì các bạn bấm vào đây nhé. Đây hai thiết bị nó đang để ở gần nhau cho nên là sẽ rất là dẻo này. Các bạn có thể tùy chọn ghi âm nhé. Đấy, thì ờ, khi ờ, đấy là tôi đã hướng dẫn các bạn là vừa sử dụng cái tính năng định vị vừa có thể là nghe lén ghi âm được các bạn nhé. Thì các bạn quan tâm mua hàng cái sản phẩm X10 rất là mới này thì các bạn sẽ gọi lên hay gọi lên cái số điện thoại trên màn hình của tôi là 0947 800 999. Tôi sẽ tư vấn và tôi sẽ để giải đáp tất cả những cái thắc mắc cho các bạn. Rồi thì ờ, khi các bạn đây nhá, cái sim này thì các bạn khi các bạn đẩy vào thì nó sẽ bật công tắc tự động bật công tắc nguồn. Khi các bạn tháo ra này thì công tắc nguồn cũng sẽ là tự tắt luôn đấy các bạn nhé các bạn không sử dụng là các bạn tháo ra thì nó cũng tự tắt nguồn luôn thì bây giờ tôi xin phép là tôi sẽ dừng video ở đây các bạn quan tâm mua hàng các bạn cứ gọi lên số màn hình cho tôi nhé 0947 800 999